Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình à, Vlog chia sẻ những kiến thức cực kỳ thực tế của xe hơi Cụ thể là Mercedes trắng quyền thoại của Dương Nguyễn Bạch Mã Hoàng Tử 7 tỷ đồng Thì à, trên tay của Dương Nguyễn là cái tờ pha phí báo giá bảo dưỡng Bảo dưỡng Mercedes 7 tỷ Mà cái à, cái móc bảo dưỡng nó ghi là A4 các bạn A4 chắc là lần bảo dưỡng thứ 4 hay gì đó Nó có A1, A2, A3, giờ A4 Đại đội lần chạy cốc cần biết lần nó nhiêu cả Thì à, xe của Dương Nguyễn này giờ chạy được hai mấy ngàn cây hai mấy ngàn cây thì bảo dưỡng nó ra A4 vậy thì cái phí bảo dưỡng A4 nó bao nhiêu tôi chia sẻ các bạn bảo đảm là hết hồn liền đó là cái nỗi đau của người chơi mạc đó các bạn nhưng mà bây giờ à, trước khi đi qua này định nghĩa sơ sơ cho những những bạn chiếu mới bạn chưa hiểu mà hỏi bảo dưỡng là cái gì bảo dưỡng giống như đi khám thai định kỳ vậy mấy em khi mà ví dụ như gia đình nhà tụi em cô gì gì đó có thai thì sẽ khám ở giai đoạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng gì đó bác sĩ sẽ cài một cái lịch đó để đi khám còn không thì là cái sức khỏe tổng quát thì nó cũng là như vậy thì thành cái một cái dòng đời của một chiếc xe hơi mà ừ, cụ thể là Mercedes của Duy á thì nó cũng có những cái giai đoạn bảo dưỡng thì tới cái giai đoạn đó tự nhiên cái hệ thống mẹt nó báo à, nó nhảy cạch lên nó báo bảo dưỡng bảo dưỡng bảo dưỡng mà thông qua chương trình bảo dưỡng này á thì Duy cũng nói chia sẻ với các bạn là Duy đã nợ bảo dưỡng mấy ngàn cây rồi đúng không? Tại sao mà Duy phải bụng đi bảo dưỡng? Tại vì đơn giản là nó, nó nó không tính đi đâu. Đi là mấy con khỉ gì? Đó, không tính đi nhưng mà tự nhiên bữa đẹp trời xong rồi cái mình à, tính qua bên quận 9 mình dạy à, TH Hòa Academy đồng hồ nó báo lỗi hết hết như hết, hết nước làm mát động cơ Ồ, nghe ghê cái vụ này nghe ghê ba hết hết nước làm mát kính hay là rửa kính đâu còn chuyện nhỏ mình dạy mình mình ra đường mà lấy nước của mình mình mình lấy nước của mình mình lấy tay mình mình lau luôn cũng được đó nhưng mà hả hết nước làm mát động cơ nghe nó ghê ghê xong rồi cái gọi điện thoại lên hãng nó khứa kia ê cu giờ hết nước này chạy được mày cái nó chạy thì được anh nhưng mà khi nào anh thấy đồng hồ nhiệt nó báo trên 90 độ anh là là xe nó không cho chạy nữa cái đó làm sao thì mày, bây giờ đang báo 90 nè cái không anh 90 là bình thường trên 90 mới bất thường vậy thì hả anh mình hỏi nó ủa gì chừng nào trên 90 ai biết anh Ủa bố ai dám chạy Nên bữa nó cho lớp nghỉ luôn Nó thôi lớp nghỉ luôn đi sách đi bảo dưỡng Đó sách bảo dưỡng bằng giá này rồi tiếp tục một câu hỏi phụ nữa là bảo dưỡng bảo hiểm có trả không? Bảo hiểm bảo dưỡng có trả không? Bảo dưỡng bảo hiểm có trả không các bạn? Chưa chắc à, mà đừng tao lên, chưa chắc <laughs> Trong khi mà tụi em mua bảo hiểm á Ở bên Mỹ á, nó có thêm một cái tính năng option Option Option là cái thêm, tức là cái phí bảo hiểm căn bản là không có không chơi mấy cái này Nhưng mà nó sẽ có thêm một cái option phụ là lúc lũng bánh nó cũng chịu nè rồi hết nhớt nó chịu nè rồi bảo dưỡng nó chịu luôn nè nhưng mà thay đồ nó không chịu nha tụi em phải hiểu là cái phí bảo dưỡng là cái gì cái phí bảo dưỡng là giống như đi khám sức khỏe tổng quát xong của con vợ xong rồi cầm cái tờ giấy đó qua tiệm thuốc của thằng chồng mua hai cái hành vi đó khác nhau ok khác nhau ví dụ giờ ok mà đi bảo dưỡng tao quăng mày rì bọt nè rồi xong mày trị không trị kệ mẹ mày nó là như vậy đó mấy em nhưng mà nói vậy nó cũng hoàn toàn đúng các bạn tức là trong những cái loại mà nó nó chuẩn đoán ra bệnh á thì có những cái bệnh nghiêm trọng và những cái bệnh không nghiêm trọng những cái bệnh nghiêm trọng bắt buộc là phải trị còn những cái bệnh không nghiêm trọng á là là gọi là ấp option mày trị trị kệ mày từ điều kiện kinh tế của mày ok rồi trả lời về các bạn rõ đã gì giờ bảo dưỡng cụ thể đời gì bảo dưỡng nhiều xe khá nhiều xe từ xanh tới trắng thì đây là cái A4 của con trắng thì giờ phí bảo dưỡng nó mắc hay rẻ thì phí bảo dưỡng mắc hay rẻ thì lần nào quá mạc nó cũng báo anh đây coi coi anh sẽ đọc từng thông số đây cho các bạn thấy không à, bây giờ á thật sự mình so sánh với mỹ nữa không yes. trước thì trước trước tiên mình nên so sánh với mỹ chút xíu đi đã các bạn mấy thằng khứa nào mà nói mua xe việt nam à, mắc cấp 2, cấp 3 lần mỹ là mấy thằng đó ở nhà mướn nha các bạn <laughs> thì bây giờ á khi mà bảo dưỡng xe ở việt nam á thì chắc chắn rẻ hơn bên mỹ cái chuyện đó là chuyện đương nhiên này. cái chuyện đó là cái chuyện thứ nhất là cái lao động bên mỹ nó mắc hơn thì kiểu gì bảo dưỡng nó phí nó mắc cao hơn đúng không kiểu gì phí bảo dưỡng nó cũng cao hơn còn thay đồ á thì thật sự á à, Di không dám nói hết tất cả dòng xe nhưng mà mấy bạn Di chạy mạc bên Mỹ á thì thay đồ nó sẽ mắc hơn ở Việt Nam một chút nó sẽ mắc hơn ở Việt Nam một chút nha các bạn linh kiện á, mấy cái mấy cái đồ linh kiện này nọ đó đắt hơn chút quay lại vấn đề phí bảo dưỡng ở Việt Nam nè nó là bây giờ công bảo dưỡng đầu tiên nó tính công bảo dưỡng công bảo dưỡng là gì là 960 ngàn tức là cái công đem xe mình đi bảo dưỡng á rẻ mà công bảo dưỡng tức là bây giờ bảo dưỡng thì anh chỉ còn nhắn mẹt ê xe anh bảo dưỡng nè em ừ mai rảnh mấy giờ gửi chìa khóa lễ tân đi em tới em lấy đó ừ tới để tân đúng không tên gì đưa chứng minh nhân ra chừng lấy xe tao đi bán cho mày đó ok dạ em tên à, abc rồi một chút minh nhân ra xong cái anh nhắn tin lễ tân chụp hình thằng khứa này ngày mai lại lấy xe nè đồ các kiểu xong rồi chạy xe rót tới bảo dưỡng xong một chút xíu khoảng 2 tiếng đồng hồ sau gửi bản báo giá rồi bán báo giá đưa số tài khoản kêu chuyển tiền chuyển tiền xong 2 tiếng sau xách xe lại trả wow đó là bảo dưỡng dành cho anh còn bảo dưỡng dành cho các bạn sau thì có thể là mỗi hãng một bảo dưỡng khác nhau Honda bảo dưỡng kiểu khác còn Mazda bảo dưỡng kiểu khác và VinFast bảo dưỡng kiểu khác nha các bạn còn đây mình đang nói về bảo dưỡng của Mercedes thì cái tiền công bảo dưỡng là 160 ngàn xe nào cũng vậy đó mua mạc 7 tỷ cũng vậy mà mạc 700 cũng vậy vậy thì từ từ đó hỏi ra mua mạc 7 tỷ với 700 nào ngon hơn nó hơn tóm lại thằng nào cay hơn bảy cho mày rớt không lên lớp TH Academy được Bây giờ em mua cái xe có 700 triệu Em đi bảo dưỡng hết 960 ngàn Thằng kia mua xe 7 tỷ cũng đi bảo dưỡng hết 960 ngàn Mà em trả lời cái thằng S400 cây hơn là sao Đúng không? Thằng kia nó phải cây hơn chứ Đó mà ngược lại đi đi đi đâu Đi đóng BOT cũng vậy Cái thằng VinFast nó sẽ cây rất là nhiều chứ Đúng không? Cái thằng VinFast Pha điêu có 400 triệu à nó đi ngang cái ngang cái cái cái thu phí kia cũng hết là là là hai ngàn anh đi vô nhỏ kia cũng lấy anh 25 ngàn ủa anh này em biết anh nè nó khác liền <laughs> khác liền các bạn rồi tiếp tục qua cái phần thứ hai là cài đặt lịch bảo dưỡng vậy thì cái hành động cài đặt lịch bảo dưỡng là gì giống như cái đồng hồ của em nó báo á là tới đây bảo dưỡng a 4 cái vụ reset lại nhấn nút cái cạch rồi là bỏ bỏ A4 đi rồi bây giờ cài đặt lịch mới một cái động tác tích chuột của nó giá tiền là 160 ngàn thơm không là hai phí nữa gì phí bảo dưỡng riêng rồi phí cài đặt bảo dưỡng riêng rồi tiếp tục tới những cái phí khác à, nhớt máy nhấc máy là nó báo giá thai nhấc máy là nhiêu ta nhấc máy đọc rõ số dòng luôn nha các bạn ra thị trường chợ đen mua chắc rẻ hơn á wow. nhớt máy là 229.5 đó nhấc máy loại đó đó giá tiền 2 triệu 163 ngàn 2 triệu 163 ngàn nhất máy cung mạc 7 tỷ dòng nhất máy là 229.5 rồi xong cái này có thay không rồi ra thị trường chợ đen mua chắc chắn rẻ hơn này anh không bàn cãi với em cái chuyện của trong hãng nó là vậy nghe rồi xong rồi cái công mà lọc nhất động cơ không biết cái công hay là cái thiết bị kệ bà nó đi nó đề chỉ là lọc nhất động cơ 1 triệu 064 ngàn đó 1 triệu 064 ngàn rồi tất cả tất cả nó ra hóa đơn thêm 10 phần trăm VAT nữa vậy thì nói tóm lại là cái bảo dưỡng A4 kỳ này bảo dưỡng A4 kỳ này nó chỉ có 4 hạng mục 4 hạng mục cộng lại giá tiền là 400 của lộn 4 triệu 781 ngàn mắc hay rẻ các bạn mắc hay rẻ rẻ bèo đúng không vậy thì mình kết luận chạy mẹt bảo dưỡng rẻ bèo đúng không đương nhiên là không rồi à. tại vì người chạy mạc thì mới kết luận là chạy mạc bảo dưỡng rẻ còn nếu mà người chạy pin pha điêu thì sẽ có bảo dưỡng mạc mắt. bây giờ bảo hiểm mạc này là rẻ là chúng ta không thể nào cãi được đúng không ạ à? con mạc 7 tỷ bảo dưỡng giờ có 4 triệu mấy là rẻ đâu thể nào cãi được không có thằng nào mà nó rảnh nó chạy cái xe đi nó tháo nó rửa nó coi để nó lấy 400 ngàn cả nó bị bị gì á đúng không các bạn là suy nghĩ hợp lý không bây giờ sống ở trong cái cầm trời này bạn cầm bạn đi ta chạy cái xe tới rửa này rửa kia công phí lao động sức thời gian chi phí cơ hội các kiểu dặn ốc bù lon tán rửa xe đồ thay nhớt lọc dầu vô lấy 400 ngàn có làm không nope nên đừng bao giờ nói chuyện với những thằng như vậy khi mà bạn nói chuyện những thằng mà nãy giờ nó chọt chọt vô đó là bạn không bao giờ bạn tiến bộ được hết á hiểu không mà bây giờ tôi vẫn kết luận là cái này nó rẻ nhưng mà tôi không đồng ý với bảo dưỡng mẹt rẻ là Duy Nguyễn có lý do của mình bạn nhớ lần trước bảo hiểm con mẹt xanh con mẹt xanh mua 2 tỷ 7 bảo dưỡng cái lần đó thay đồ gần 100 triệu wow. hay 135 triệu gì đó quên rồi hình như 135 triệu luôn hay gì á đó. đó thì cái lần đó là mắc vậy thì nó mắc hay nó rẻ là do gì do bạn thay đồ gì thôi vậy thì muốn như thế nào vậy thay đồ gì thứ nhất là có hai lý do dẫn tới thay đồ một xui đúng không một triệu chiếc xe mẹ của mình tôi hư kim xăng thôi đó là xui đúng chưa thứ hai là do chạy ở đường xá khí hậu môi trường nó làm cho cái thiết bị động cơ nó hư ví dụ như bây giờ mấy cái răng rưa cắm lợn bố thắng bố không thắng gì đó nó hư nó hư thì chúng ta phải thay không thay chúng ta chạy xe tai nạn chúng đụng người ta thì sao ok đúng chưa đó nên nói nói chung á chạy mẹt nó là một một cái gì đó cảm xúc cảm xúc mà một khi mà cái mỗi lần đi bảo dưỡng hồi hộp lắm mà rất hồi hộp nó quăng ra cái bill cũng hồi hộp nữa vậy thì đối phó với cái bill thì như thế nào có hai cách đối phó bạn muốn chơi cách uh, gọi là anh hùng hay bạn muốn chơi cái cách mà tiểu nhân xào trẻ cách chia lẹ nó trước đi ừ đúng rồi cách chia lẹ nó trước cách anh hùng dễ lắm bạn thí dụ như bây giờ bạn đi bảo dưỡng đi bạn gặp cái bill mà vô hãng nó chém bằng như con rồi chuyện nó khỏi bàn tôi bây giờ tôi bình hãng đó hãng nó làm việc rất nó làm việc khá là tốt nhưng mà nó chém khá là mắc hiểu không như vậy hãng xe máy cũng vậy thôi thì bây giờ nó đưa cho bạn một cái danh sách phụ tùng thai bạn nhìn vô đó bạn coi cái nào đáng thai thì bạn thai những cái nào không đáng thai thì bạn dẹp vậy thì cái nào đáng thai ví dụ đáng thai là gì là cái à, à, giống như là những cái mà liên quan tới máy liên quan tới điện tử mà lên liên quan tới điện tử chắc không có đâu liên quan tới máy thôi thì những cái đó mà nên thay trước giống như là mấy cái dầu nhớt đó mấy cái dầu nhớt rồi mấy cái này cái kia còn mấy cái phụ tùng mà nó không liên quan tới máy đó thì bạn phải coi cái đó hư chưa chứ cái máy nó báo hư là hư ví dụ như nhiêu hư 10 phần trăm nó cũng báo hư vậy là bạn nghe sau đó bạn thay luôn là đâu có được đó bạn phải coi coi ừ mày nó nguy hiểm chưa đó nó chưa nguy hiểm không thay mày chứng minh không được mày nói là cái này không thay chạy ghê tôi thấy có gì đâu ghê tôi đọc thắng cũng ăn mà đâu bố thắng mày chụp hình tôi coi coi còn mới mà không thay đó là cách đó là cách cư xử quân tử đúng không cái đó là cách cực kỳ quân tử đó là bạn chơi kiểu này là bạn ngon rồi đó nó tóm lại là tôi không có thay hết nguyên cái bill tại bill nó dài quá tôi hết tôi thay một phần ba cái bill hay là một phần hai cái bill gì đó còn cái cách mà tiểu nhân á, là bây giờ bạn chạy tới mẹt bạn bảo dưỡng đúng không bạn chạy tới mẹt bạn bảo dưỡng mà lấy cái bọt đó xong bạn chạy ra chợ đen bạn thay <laughs> cách đó đó cách đó là cách chơi không ai được hết đó nhưng mà thường thường xã nó vậy đó mà xã nó vậy đó nó dụ như giờ ra đường nó quăng đúng cái cái cái cái cái, cái bọt ra luôn nó che giá lại nói nè giờ anh thay là hết nhiêu tiền đồ xịn đồ xịn nha không cần quá đơn cũng được nhập lậu cũng được nữa nhập đồ lô bên trung quốc qua cũng được nữa miễn hàng mẹt là được đó xong rồi nó thay phát một ví dụ như trong mẹt báo 300 ngoài nó báo 100 thằng kia ra ngoài thay 100 thằng mẹt không bảo dưỡng bảo dưỡng nhiều à, 956 cộng với 160 à, triệu đủ nó thành con ta chạy xe tới lấy xe cho nó xong rồi ra thì bọt lại chỗ khác thay ủa có thằng nhỏ xe không ăn được phần trăm gì trong này luôn đó là cách tiểu nhân đó thôi vlog cũng xin được khép lại đây đi các bạn chia sẻ cho các bạn nhiều cái góc nhìn về cái tờ giấy bao tờ giấy bảo dưỡng này thôi mình không nói mắc không nói rẻ tùy thuộc vào bạn bảo dưỡng vào giai đoạn nào và tùy thuộc vào bạn thay cái gì còn tất nhiên vô hãng cái gì nó mắc rồi hỏi bạn bye bye hay thì mua súp đi ba lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài